Xin chào tất cả anh em nhé Thì như anh em đã biết đấy Trong tất cả các bộ môn liên quan trò chơi đồ đen Trò chơi cờ bạc Đều có những thiết bị gian lận Đồ chơi Đồ bịp tinh vi mà em chưa từng biết đến Thì trong cái bộ môn chơi bầu cua Và cái bộ môn chơi tài xỉu cũng vậy thôi Đều có những cái thiết bị gian lận Đồ chơi Đồ bịp tinh vi hiện đại mà em chưa từng biết đến Thì ngày xưa khi em đánh bịp Trên cái trò chơi về bầu cua Và cái trò chơi về tài xỉu Thì anh em phải luồn những cái nắp Cái đĩa Hay những cái quân hột vào sân chơi Mình đánh bịp được đó là những điều rất khó khăn trong cái thời buổi hiện nay khi là những con bạc nô năm cáo già thợ thuyền rất là nhiều trong sòng trong sới của anh em vì vậy anh em sử dụng những sản phẩm đồ bịp nào mình không cần phải luồn đồ và sân chơi mình đánh bịp được mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó cao thì tất cả những sản phẩm đồ bịp đó đều có trong video của tôi ngày hôm nay thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái món đồ chơi hai cái món đồ bịp hiện đại và cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu thì hai cái sản phẩm đồ bịp này ấy, thì có tên gọi là thụ từ không tang chặn Dạ, vào hột tôi em nhá đấy mình đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi thì sản phẩm này là sản phẩm sản phẩm đồ bị không tăng mình chỉ cần đến sân chơi mình toa một chất thuốc từ đầu ngón tay và mình chạm tay vào bộ hột thôi khi cái tác dụng mình đã là người giành chiến thắng trên sân chơi sòng sới đó rồi thì sau đây tôi sẽ test qua cái sản phẩm đồ bị về chơi bộ tài xỉu sau đó tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bị chơi bầu cua để em thấy được cách thức sử dụng cũng như độ hiệu quả của nó thì anh em hãy xem video của tôi ngày nay để cùng tôi trải nghiệm về cái hai cái sản phẩm đồ bịp mới này nhé thì đến video ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị cho những cái bộ hộp cái nắp cái đĩa để quay video giới thiệu với sản phẩm đồ bị tài xỉu thì chứng minh là đồ quay xanh chín 100 trăm là đồ chợ thì tôi đã chuẩn bị một cái cốc nước muối rất là mặn và tôi đã thả những cái bộ hột vào đây thì em có nhìn trên màn hình ấy bộ hột trong cái cốc nước muối này hột nổi thì sẽ là hột chợ nhé hột nào chìm thì sẽ là hột bịt thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em đấy tôi sẽ lấy mấy hột sau đó tôi sẽ lau khô đi anh trên màn hình nhé đấy đấy tôi đã nấu khô rồi và sau đây tôi phép tôi lấy ngẫu nhiên ba hột em thấy chưa thì anh trên màn hình đây là cái cục hít thử đồ rất là mạnh em nhá đấy rất là mạnh luôn nó thử qua nắp qua đĩa qua những bộ hột đồ bịp nó hít chặt lại đồ thường đồ chợ sẽ không hít em nhìn chưa hoàn toàn không hít tí nào luôn đến chiếc đĩa này đấy không hít 100 trăm luôn vì nó là đồ chợ đến cái nắp này đấy em nhìn thấy chưa đấy sau đây vào bút cuối cùng là sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé đấy soi đèn qua chiếc điện thoại để kiểm chứng chứng minh anh em nhìn này hoàn toàn xoay xuyên luôn anh em nhìn chưa đấy xoay xuyên 100 trăm luôn bộ hộp này đấy một hộp xoay xuyên này anh nhìn chưa trắng tinh luôn hai hộp này ba hộp này Đấy, thì sau đây và cái cách thức sử dụng của sản phẩm thuốc từ không tang chạm tay vào hồi tài xỉu thì em hãy xem kỹ các bước tôi sử dụng để sau này khi em có sản phẩm hiện đại này em bán máy anh em đã biết cách chơi cách sử dụng đây là cái sản phẩm của nó bao gồm một là một chai thuốc từ hai là một chiếc máy bao dung tôi đã ngụy trang một chiếc điện thoại rồi đấy cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi anh em nhé đấy mình đến sân chơi sòng sới này mình thoa cái chất thuốc từ đầu ngón tay đấy thì đây là cái sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tang nên nó sẽ không để lại tăng chứng màu mè gì nhá đấy đơn giản thôi em chặn tay vào hột này đấy mình lấy cớ là tôi kiểm tra hột anh em đã là người giành chiến thắng rồi đấy thì sau khi tôi đã chặn tay tôi ra thuốc cái từ đầu ngón tay và tôi chặn tay bộ hột rồi thì tôi sẽ thử lại qua cục hít một nữa để chứng minh đây là cái sản phẩm đồ bịp không tang đấy em thấy chưa thì đây là cái máy báo dung đi kèm của cái sản phẩm đồ bịp này thì độ bắt xa của cái máy báo dung này trong phạm vi bán kính là 5 mét em đã khi em đã thoa chất xúc tướng đóng tay và em chạm tay bộ hột rồi em ngồi đâu trong phạm vi 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác cho biết có tài có xỉu để mình đánh em nhá thì bằng cái hình thức sau đây tôi phép tôi test qua một vài ván đánh để em thấy độ chuẩn xác của nó để em tin tưởng anh em lấy sản phẩm đồ hít mới này về em đánh tôi sẽ khẳng định em là khi em có sản phẩm đồ hít đánh anh em sẽ là người chiến thắng trên mọi sân chơi sòng sới và cái sản phẩm đồ bịp này ấy, mình sẽ đánh trên mọi sân chơi sòng sới em nhé bằng thực tế tôi sẽ test cho em qua một vài ván test để em thấy được độ chuẩn xác của nó em nhé đấy tôi sắp luôn cho anh em này đấy như tiếng đầu tiên máy bao dung báo tôi biết là có tài nhá mở lắp là có tài này có tài nhá bốn năm sáu mười năm điểm tài đấy rất là chuẩn xác thì sản phẩm này mình sóc mạnh nhẹ không có trọng chỉ có tên là sóc thôi là được em nhá cho sóc mạnh lên luôn này đấy ván này máy báo tôi biết là có tài rồi chỉ sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây tín hiệu nó chuyển về máy và báo cho biết là tiếng này có tài nhá mở nắp này có tài nhá 3 4 5 12 điểm tài đấy ép tiếp cho em một vài tiếng nữa này đấy ván này dung máy báo cho biết là dung có xỉu nhá mở nắp là có xỉu này mở nắp có xỉu em nhá 135 9 điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho một vài tiếng nữa này đấy con này máy báo tôi biết có tài rồi mở lắp là có tài nhá mở này có tài nhá bốn năm sáu mười năm điểm tài đấy test tiếp thêm tiếng nữa này để thấy được cái độ chuẩn xác của nó đấy con này tài tiếp nhá mở lắp là có tài này mở này có tài nhá một năm sáu đấy 12 điểm tài đấy thì sau đây tôi sẽ tôi test một cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy sản phẩm đôi bịp chơi tài xỉu thì anh em biết cách chơi cách sử dụng cũng như cái độ chuẩn xác của nó rồi thì do đây tôi xin phép test cái sản phẩm đôi bịp chơi bầu cua nhá đấy thì đây là một cái nội thất từ đây là một chiếc máy bao dung tôi đã ngụy trang vào chiếc điện thoại rất là nhỏ gọn rồi để anh em đến sòng đến sới đến sân chơi em đánh mà em không lo ngại về phát hiện về việc mình bàn đậu thì tôi sẽ sóc đều cái bộ hột lên tôi đã chuẩn bị sẵn ba cái chiếc hột ở đây thì sau khi quay video xong trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra để chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọi nhé em nhìn này em nhìn hoàn toàn không hít nào luôn đấy hoàn toàn không hít cái nào luôn đấy nhìn đó là đồ chọn 100 trăm tôi sử dụng để quay video đấy để chứng minh là độ xanh chín chiếc bát cũng vậy này chiếc bát là cũng vậy này em nhìn chưa hoàn toàn không hít cái nào luôn sau đây sẽ là cách thức sử dụng của sản phẩm từ không tang này em nhé đấy đây là một cái loại thuốc từ không tang này mình đến sân chơi nhá mình thoa cái chất xúc từ không tăng đầu ngón tay mình nhỏ nó sau một vài giọt thôi và khi quay trở lại sân chơi nhá anh chạm tay một mặt của một hột bầu cua này đấy em chỉ chạm tay một mặt của một bầu bầu cua thôi em người giành chiến thắng rồi thì đây đấy, sau khi tôi đã thoa chất xúc từ đầu ngón tay đấy tôi chạm tay bộ hột rồi thì bộ hột trông rất là bình thường luôn thì đó là cái sản phẩm đồ bịp không tăng, đấy nó không để lại màu mè tăng chứng em nhá tôi thử lại cho em qua cục hít này chưa hoàn toàn không hít luôn đấy hoàn toàn không hít luôn thì sau đây tôi sẽ đánh em một vài tay đánh thì đây là cái máy bao dung của nó thì sau khi tôi đã thoa chất thuốc từ đầu ngón tay và tôi chạm tay bộ hộp rồi độ bất xa của cái máy bao dung này cũng trong phạm vi bán kính là 5 mét anh em ở đâu trong phạm vi bán kính là 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác cho biết có con gì để em đánh thì khi quay video cho anh em ấy tôi cầm chiếc máy bao dung ở trên tay để em cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy bao dung đấy còn khi sau này có sản phẩm này và em đánh thì anh em hãy nhét vào trong người phần nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp rung thì anh em mình để anh em nhá đấy thì và cái và cái độ rung của những chiếc máy này nó rung rất là êm luôn ai cầm cái chiếc máy này thì người đó nghe rung và cảm nhận cái nhịp rung của nó thôi em nhá đấy thì bằng cái thực tế sau đây phép tôi test qua một vài ván tay đánh để anh em cùng biết cái độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp này nhá đấy tôi test luôn cho anh em qua một vài tay đánh này tôi sẽ sóc loạn luôn em nhá đấy như tiếng này máy báo tôi biết là có con cá nhá đây tôi sẽ đặt ở đây cho anh biết máy báo tôi biết là có con cá này mở bát là con cá này có cá nhá một cá một bầu một cua đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh một vài cái đánh nữa này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo dung báo tôi biết là có con gà nhá đấy có con gà này mở bát thế này có con gà này có gà nhá một gà một cua một cá đấy đồ bị rất chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có con cá em nhé mở bát cái này là có con cá này có cá em nhé đấy một cá và hai con hai tiếp tiếp em tiếng nữa đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có con cá tiếp em nhé đấy một 100 trong có cá này đấy em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn đấy thì qua một vài ván đánh thì em đã biết được độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua và cái đồ bịp sản phẩm chơi tài xỉu thì em đã thấy cái độ chuẩn xác của nó rồi thì như đầu video tôi cũng nói là khi quay xong trên cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để kiểm chứng và chứng minh đồ quay ra tôi sử dụng 100 trăm đồ chợ thì sau đây tôi sẽ làm y như vậy em nhá đấy em thấy chưa thôi thì hoàn toàn là bình thường luôn đấy cách thức chơi cách sức sử dụng thì anh em đã biết rồi đấy mình biết sân chơi mình chạm tay vào hộp thôi mình đã người giành chiến thắng rồi đấy hai hộp này ba hộp đến hộp số 3 này đấy anh nhìn này anh nhìn chưa hoàn toàn là đồ thường luôn đấy thì sau khi xem xong video này anh em nào có thắc mắc gì thì hãy vui lòng nhấc máy lên và gọi tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để nhân viên bên trung tâm tôi sẽ tư vấn cho anh em thì trung tâm cơ sở cửa hàng tôi có hai cơ sở cửa hàng chính để đến test thử hàng và mang hàng về đánh cơ sở một ấy là bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bến xe mỹ đình hà nội ai em gần trực tiếp cơ sở cửa hàng nào thì anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng đó để test thử sản phẩm hàng và mang hàng về đánh còn anh em ở xa không có thời gian qua cơ sở cửa hàng trung tâm tôi sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đồ bịp này qua đường tàu xe hay đường bưu điện anh thuận tiện nhận cái đồ bịp ở đâu là trung tâm tôi sẽ gửi đồ anh em để anh em có sản phẩm đồ bịp hiện đại anh em mang về em đánh em đánh em nhé đấy thì trong cái thời gian qua có rất nhiều anh em trong cái khu vực miền Trung miền Tây miền Nam gọi điện cho cơ sở tôi là giờ hiện tại ở quanh khu vực bến xe miền Đông có rất nhiều cái cơ sở cửa hàng mạo danh đấy những cái cơ sở càng uy tín thì không sao nhưng có rất nhiều cơ sở hàng mạo danh đấy lấy lòng của khách hàng thì tôi khuyên anh em là khi anh em đến cơ sở càng tôi lần đầu tiên anh em hãy mang trực tiếp cơ đồ đạc của anh em qua thử để anh thấy cái độ xanh chín của nó cũng như cái sản phẩm đồ bị hiện đại của bên tôi đấy anh em nhá thì với cái 13 năm trong cái kinh nghiệm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 bầu cua sóc đĩa tài xỉu chiến thoại đấy có thể giúp đỡ được tất cả anh em mình có thể giành chiến thắng anh em mình có thể kiếm tiền và cái độ chuẩn xác của bản game mà do cơ sở do trung tâm tôi làm ra là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm anh em nhé ấy thì vào đây tôi sẽ test từng một bản game một cho tất cả anh em để anh em theo dõi anh em mình có thể biết được cái độ chuẩn xác của bản game bên cơ sở bên trung tâm tôi làm ra cái độ chuẩn xác của nó như thế nào thì các bạn à, đầu tiên tôi muốn giới thiệu tất cả anh em nó là bản game sóc đĩa thì bản game sóc đĩa này thì là anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra chẵn hay ra nẻ để anh em mình có thể đánh anh em mình có thể là anh em mình có thể biết được trước kết quả đấy. như tiếng này một trăm trăm ván này ra chẵn này mở này ok anh em này tứ tử này một trăm trăm ván này ra nẻ này làm cả người vào lẻ thế này này mở này ok anh em này ba đen này đấy, rất là chuẩn xác luôn 100 trăm ván này là chặn anh em nhá làm cả người chặn luôn này mở này ok anh em này sấp đôi này sấp đôi này chặn này 100 trăm bán này ra lẻ em nhá đấy làm cả người mà lẻ này bán nhà bán cửa đánh còn lẻ đây này mở này ok anh em này ba đen này lẻ này 100 trăm bán này ra lẻ tiếp này mở này ok anh em này đấy kỷ niệm anh em tiếng nữa này 100 trăm bán này là lẻ tiếp anh em nhá mở này ba trắng này đánh chẵn một tỷ này mở này ok anh em đấy thì các bạn sóc đĩa vừa tôi test cho em tầm 5 7 tiếng vậy thôi đấy thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì anh em nào muốn uh, sử dụng cái bản game này anh em liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình đấy sang cái bản game thứ hai nó là bản game tài xỉu đấy bản này thì anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra tài ra, ra tài hay ra xỉu hoặc là anh em mình có thể biến từ tài qua xỉu từ xỉu qua tài một cách rất là dễ dàng anh em nhá tôi test luôn anh em này 100 trăm ván này là tài này mở này Ok anh em 12 điểm tài 552 12 điểm 100 trăm này ván này xỉu ai mở này Ok anh em này 10 điểm xỉu ai Đấy, rất là chuẩn xác luôn Đánh tài 100 trăm anh em nhá mở này Ok anh em 12 điểm tài 642 12 điểm tài làm cả người vào tài thế này này ừ, mở này Ok anh em 16 điểm 646 16 điểm tài tiếp này anh em này 100 trăm ván này là tài tiếp anh em nha mở này ok anh em 13 điểm tài 661 12 điểm tài đấy anh tiếp cho anh em một hai tiếng nữa này 100 trăm ván này xỉu này mở này ok anh em 9 điểm xỉu của anh em thấy chưa độ chuẩn xác có tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy là bản game bên cơ sở bên trung tâm tôi làm ra là cái độ chuẩn xác của tuyệt đối là 100 trăm cho anh em nhé Đấy, bất cứ bản game nào bầu cua sóc đĩa tài xỉu mà anh em mình đang chơi trên sòng trên sới trên sân chơi với em khi em sở hữu cái phần mềm bản game bên tôi là em mình sẽ là người giành thắng tuyệt đối được 100 trăm anh em nhé sang bản game thứ hai nó là bản game bầu cua đấy bản game bầu cua thì là anh em mình có thể biết được trước kết quả trước lúc sóc luôn đấy anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra gì để anh anh em mình đánh và anh em mình phải tránh né ví dụ con nai con bầu nó ra nhiều quá anh em mình phải tránh né không cho nó ra nai bầu nữa đấy thì 100 ván 1.000 ván thì con nai con bầu nó sẽ không bầu thể ra được anh em nhé test luôn anh em này lai cua bầu à Đấy, lai cua bầu thì một trăm trăm bán tiếp theo nó sẽ có gà anh em nhé sóc à mở ra là có gà này ok anh em này có gà này một gà một cá và một nai Đấy, anh em thấy không rất là chuẩn xác luôn một gà một cá một nai thì một trăm trăm bán tiếp theo nó sẽ ra con uh, con tôm anh em này đấy đánh 100 triệu tôm như này mở này ok anh em luôn ba tôm đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy tôi đều phải biết được trước kết quả chúng sóc luôn hai tôm một nai này hai tôm một nai thì 100 trăm ván uh, ờ, tiếp theo nó sẽ có cua anh em nhé sóc này mở ra có cua này ok anh em này có cua này một cua một tôm và một nai một cua một tôm một nai thì là 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có tôm anh em nhé đấy chuẩn xác của nó là 100 trăm luôn đấy có tôm anh em nhìn chưa một tôm một nai một cá này một tôm một nai một cá thì 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có gà anh em nhá đấy, kỷ niệm anh em tiếng cuối này tiếng này mở ra sẽ có gà mở này ok anh em có gà đấy, một gà một bầu một cua đấy thì vừa rồi là tôi đã test và tôi giới thiệu cho anh em ba phần mềm của ba bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy để giúp anh em mình phải đến xong đến sới đến chơi anh em mình phải kiếm tiền đấy, trên những phần mềm mặt game này và cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì như vừa rồi anh em đã theo dõi video ấy thì là anh em nào quan tâm và những em nào đang thua tha trên những phần mềm của bản game này thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên hình ấy và hoặc là qua trực tiếp cơ sở cửa hàng công ty chúng tôi một ở bến xe Đông Sài Gòn hai ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội anh em cứ qua trực tiếp cơ sở cửa hàng công ty chúng tôi test thử hàng trực tiếp đấy những bản phần mềm bản game này thì cơ sở công ty tôi sẽ bảo hành anh em một cách trọn đời đấy, và cái giá cả cũng để cho anh em một cái giá cả rẻ nhất anh em nhé vì cơ sở công ty tôi là người lập trình ra phần mềm bản game này nên lúc nào cái giá cả cũng để cho anh em một cái giá rẻ nhất và cái chế độ bảo hành anh em một cách ok nhất đấy bảo hành trọn đời anh em trên bản game này đấy, để giúp anh em mình kiếm tiền đấy, nói về đầu tư cơ bạc cái cơ sở chúng tôi có thể cung cấp giới thiệu được tất cả sản phẩm